Xin chào cả nhà, xin chào tất cả quan gia ạ. Vâng, hiện tại thì kênh của mình như mọi người cũng đều biết đó thì đang gặp một số trục trặc về vấn đề bị spam và những nick lạ và sự tấn công của các tài khoản lạ để mà có thể đánh sập blog hay là report đủ thứ tất cả mà mình đang cố khắc phục thì rất mong mọi người sẽ thông cảm vì mình chưa có thể là lên chuyện được trong lúc này ấy ạ à. Hôm nay thì mình xin chia sẻ tiếp tục một bài viết khá là sâu sắc và ấn tượng từ một Phi Phi quan Wanzai đã chia sẻ lại về những vấn đề có thể nói là cái thời thread của Phi ấy viết về à, cảm xúc về Mirab khá là sâu sắc và rất là nói thay cho tấm lòng của tất cả quan Wanzai của chúng ta thì mình muốn chia sẻ lại bằng audio để lan tỏa đến với mọi người cũng như những bạn cùng đồng cảm với nhau về những vấn đề hiện tại mà chúng ta đang cảm nhận Đây có lẽ là thời trip về Mirab cuối cùng của tôi trong năm 2020 này. Thời gian như gió thoảng mây trôi phải không ạ? À? Điều tuyệt vời là tôi đã trở nên hạnh phúc và hào hứng hơn bao giờ hết khi được trở thành một người ủng hộ cho hai chàng trai kia của chúng ta. Cho dù thời gian gần đây không dễ dàng gì cho lắm, hãy để tôi có thể kể lại với mọi người nghe vì sao tôi cảm thấy có động lực và cách mà bạn cũng có thể làm được điều đó ấy cho những ai là quan giai nhé chẳng phải ước nguyện chính về miêu rap của bạn là mong họ được hạnh phúc bên nhau hay sao hả không phải chỉ đơn thuần vì mục đích giải trí của bản thân tôi hy vọng như vậy văn vâng, phải là vì hạnh phúc của hai người họ đấy đúng chứ ạ à? nếu như bạn không chỉ là một người phụ nữ hay là một người ủng hộ về mảng bôi lớp ấy à hoặc theo dõi tình yêu của mail rap bao hàm về những ý nghĩa không phải là chân thật mà chỉ là một cách như là kiểu theo phong trào hoặc là nghe người ta yêu thích thì mình cũng yêu thích thì bạn có thể dừng suy nghĩ đó ở đây được vậy nên nếu như mà nói tiếp những điều hợp lý như thế này lý do mà tôi cảm thấy vui vẻ và muốn chia sẻ đó là nếu như Mirab càng ngày càng trở nên kính tiếng và chuyên nghiệp hơn rồi ấy điều đó đồng nghĩa với việc họ thật sự nghiêm túc nâng niu tình yêu của họ Mirab đang vạch ra một tương lai của cả hai và đổ rất nhiều mồ hôi công sức vào nó bằng những cách riêng của mỗi người để bảo vệ tình yêu của họ Miu là kiểu người cầu toàn và kỹ tính đấy anh ấy biết cách định hướng một doanh nghiệp và sử dụng kiến thức từ ngành kỹ sư của mình để có thể tính toán trong một phạm vi nào đó về mô hình kinh doanh để đạt đến được thành công. Anh ấy biết rằng tập trung hơn vào việc trở thành một nghệ sĩ solo sẽ mở cửa cho nhiều cơ hội hơn trong cái ngành giải trí ở Thái Lan như lúc này. Rất nhiều bạn bè người Thái đã kể với tôi về những câu chuyện cho dù là ở Thái Lan. Nghĩ có vẻ như là mọi người có thể chấp nhận cộng đồng LGBTQ nhưng thực sự thì họ còn chưa giống như là họ còn chưa có chạm đến gần cái ngưỡng phải chấp nhận những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được đâu kỳ thị đồng tính không chỉ tồn tại bên trong mảng boy love series đâu mà còn bên ngoài nữa nó còn tệ hơn rất là nhiều ấy khởi đầu của rap họ được xem như là cặp đôi boy love nhưng khi họ vươn ra và phát triển tiếng tâm Họ muốn được xem như là một nghệ sĩ ở mọi lĩnh vực thực thụ, không chỉ đơn thuần là việc được ship couple với nhau nữa. Tôi tin rằng Bill muốn vạch một khoảng cách nhỏ so với toàn thể cộng đồng Ballet đó. Họ không muốn phải đặt bất kỳ dấu chấm hết nào cho mối quan hệ của cả hai đâu, bởi họ không phải là một cặp đôi được ship mà. Họ là hai nghệ sĩ độc lập, có thể vô tình tìm được nhau và rồi yêu nhau chăng? Đó cũng là điều mà họ mong muốn ở tương lai, có thể là như vậy bằng cách lưu giữ một số mô mảnh liên kết với quá khứ được xếp thì điều này cho phép Miu khẳng định rằng anh ấy là một nghệ sĩ toàn diện và tình yêu của anh ấy nằm trong phạm trù của cá nhân, một phần cuộc sống mà sẽ luôn riêng tư và an toàn ở nơi đó. Những gì thuộc về hồi ức thì sẽ luôn ở đó chẳng phai đâu. Đúng là khá buồn khi phải thấy một số thứ được bỏ vào trong một lưu trữ phải không? Nhưng những chi tiết nhỏ nhặt đấy chẳng thể nào ảnh hưởng đến tình yêu mà họ dành cho đối phương cả. Đây sẽ là một con đường đầy rẫy những khó khăn, bởi Toshit Solotan sẽ vịnh vào đó mà nói rằng những thay đổi này đồng nghĩa với việc Milrap không còn bên nhau nữa hay đã xảy ra mâu thuẫn rồi. Nhưng cái mà những người đó xem là như một một điều báo trước ấy thì tôi lại xem như bằng chứng của một mối quan hệ đang ngày càng bền chặt hơn nữa. Chúng ta chỉ cần tiếp tục tin tưởng vào Milrap mà thôi. Những ai không có niềm tin thì sẽ bỏ cuộc giữa chừng đấy. Không phải tất cả mọi người đều phù hợp với loại yêu thương như thế, tin tưởng và ủng hộ này qua mọi dông bão đâu. Nhưng tôi có thể tự hào nói ra rằng bạn bè của tôi và cả những người ngoài kia nữa, bên trong mọi người đều có khả năng làm điều như thế này. Còn nữa, hãy nhớ rằng Miu luôn là người chấp nhận gánh chịu tất cả mọi ghét bỏ để bảo vệ tình yêu và tương lai của anh ấy. Ví dụ như từ lần lễ tốt nghiệp của bạn bè của cả hai đấy. Rap thì đơn giản hơn một chút, cậu ấy chỉ muốn được diễn và làm người mẫu chứ không để ý đến tiểu tiết quá nhiều đâu. Nhưng Miu thì khác nha, anh ấy thật sự tập trung vào sự toàn diện của bản thân để có thể bước lên cao hơn nữa. Sử dụng những con đường bền chặt và kéo dài hơn để chuẩn bị cho tương lai sau này đấy. Đừng giống như những con cá vàng, đừng bao giờ quên những gì hai chàng trai của chúng ta từng nói Đừng quên những gì mà hai người đã làm, những hành động còn thể hiện nhiều điều hơn nữa. Những thứ còn hơn cả những lời nói suông ấy. Tôi hiểu rằng điều này rất khó khăn đối với rất nhiều người. Bởi đối với họ, miêu ráp như thể là một sự chữa lành những tổn thương hoặc là những suy nghĩ từ trong con người của họ. Chúng ta tìm đến họ trong bao phen u tối. Những khi mình chúng ta cần đến họ nhưng bây giờ là thời điểm để ta học cách đối diện và không chỉ là những couple mành đâu bởi trong khi tình yêu của họ thật sự đặc biệt nó không bao giờ chỉ ra mục đích mang lại lợi ích cho chúng ta chúng ta phải để họ được sống và phát triển hãy dựa vào những người bạn mà chúng ta đang có cho dù khó khăn nhưng tụi mình còn có nhau cơ mà Mirage chính là mãi mãi là vĩnh viễn sự nghiệp solo sẽ không bao giờ thay đổi được sự thật này đâu Hai chàng trai của chúng ta có xu hướng hơi làm quá mọi chuyện lên đấy Bởi hai người họ dính nhau đến tận xương cơ mà Họ nhớ nhau cho dù chỉ là một người đi vào nhà vệ sinh Cho nên đương nhiên là họ sẽ không buồn Cho nên là họ sẽ buồn khi không thể làm việc cùng nhau được nữa Hoặc là không thể làm việc nhiều như trước ấy Do có đam mê và con đường riêng khác nhau Nhưng điều đó thì không đồng nghĩa với việc không bao giờ được thấy họ hợp tác với nhau nữa đâu còn nhớ khi mà Mirat nói rằng họ ít có cơ hội nói chuyện với nhau, nhưng sau đó không lâu lại để lộ là họ gặp nhau gần như mỗi ngày, hay khi mà họ bằng có lẽ sẽ ít có sự kiện chung nữa ấy. Thì trong khi sự thật lại là sau đó xuất hiện tận 1.000 cái sự kiện đôi nữa. Mọi thứ sẽ thay đổi nhưng không phải là kết thúc. Bên cạnh đó hãy nghĩ về việc này một cách lý trí nhé. Cho dù hai người họ yêu nhau nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa thì họ cũng là hai cá nhân độc lập cơ mà. Được công nhận bằng tài năng và nỗ lực rõ ràng sẽ vui hơn là bằng việc thân mật với người khác. Để được người khác chứng minh và xếp họ với nhau, họ xứng đáng có được sự ủng hộ trong mọi khía cạnh, cả tài năng và tình yêu nữa. Cuối cùng thì tôi có 100% niềm tin vào tất cả những gì mà Miu và Rap đang làm. Miu đã lên kế hoạch trước cả mấy năm, anh ấy biết rõ anh ấy cần phải làm gì để chuẩn bị tốt cho tương lai, cho dù chúng ta vẫn còn chưa hiểu được. Anh ấy vốn đã lên kế hoạch cho từng răng mặt mà chúng ta phát hiện được trong một buổi phỏng vấn. Anh ấy còn nhắc đến mong muốn có con cùng với rắp một đứa từ mỗi người nữa mà. Và còn rất nhiều chuyện khác nhau nữa. Đừng để mình bị lừa. Chỉ lịch trình của cả hai thay đổi không có nghĩa là họ không làm việc vì đối phương đâu. Như, đã, như là Miêu đã từng nói là muốn dùng khoảng thời gian cả năm để nghỉ dưỡng cũng như là đi du lịch cùng với rap đấy đi đến những nơi mà họ muốn đi ấy như lời bài hát mà Miu đã trích dẫn gần đây nè mọi thứ anh làm là anh làm vì em vì em đấy đó là lý do vì sao tôi bước vào năm 2021 với nụ cười rạng rỡ nhất bởi vì tôi tin ở họ tôi đã từng nhắc đến điều này rất rất nhiều lần trước đây rồi nhưng phải thật sự tin tưởng họ thì đây là sự lựa chọn tuyệt vời nhất mà bạn từng đưa ra đấy Hãy tham gia cùng tôi trong niềm vui tuyệt vời này nhé Năm 2021 rồi sẽ tốt hơn bao giờ hết thôi Tôi có cảm giác rằng sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta ở phía trước Nếu như bạn không thể bắt kịp suy nghĩ này thì đừng ngần ngại mà tìm đường thoát ra nha Đôi lúc lo lắng và nghi ngờ cũng không sao cả Nhưng nếu bạn thật sự chỉ xem meal như một phương tiện để giải trí Vậy thì bạn nhầm chỗ rồi đấy cho những ai còn ở lại. Em ghi BFG, hai chàng trai của chúng ta đang rất hạnh phúc và nghiêm túc với những kế hoạch tương lai. Có cơ hội chứng kiến chuyện này như thể là phước lành từ ông trời cho ấy. Chưa bao giờ tôi thấy một tình yêu nào mạnh mẽ đến như vậy. Như Miu đã từng nói trước đây, mọi thứ rồi sẽ trở nên khó khăn hơn theo thời gian. Nhưng chỉ cần chúng ta bên nhau, đến cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ ổn. Tôi tin tưởng vào những gì tôi đã nói nhưng có một số chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Tôi chẳng phải trong đầu anh ấy mà biết được mọi lý do, chúng ta chỉ cần tin tưởng hai người họ là được. Cho dù họ phải tập trung vào công việc riêng của mỗi người ngay lúc này, nhưng rắp trang trí livestream của cậu ấy với rất nhiều hoa hướng dương cũng như đang xem. Music Basic Studio Countdown Concert trong lúc live đấy. Nếu như họ có mâu thuẫn gì thì chúng ta đã có thể nhìn ra được từ cử chỉ và vẻ mặt của Rap khi ấy rồi. Vâng, đó là những chia sẻ của Fifi Fan Ranjai đối với cảm nhận về Milrap thì mình chia sẻ lại bằng audio như vậy. Từ tài khoản A cầm Trade to Milrap ạ. À. Về lời cảm ơn từ Music Basic Studio gửi đến Music Basic trong năm qua. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến năm 2020. Chúng tôi muốn cảm ơn đến tất cả những fan, những người đã ở lại cùng chúng tôi đến giây phút bây giờ. Cảm ơn vì sự chào đón nồng hậu, cảm ơn vì đã chấp nhận chúng tôi như một phần của các bạn. Cảm ơn vì những lời khuyên, cả những lời khuyên đã được gửi đến trực tiếp và không trực tiếp nữa. Cảm ơn vì tình yêu và sự ủng hộ cho Miu như thường lệ. Bạn đã có một sự lựa chọn đúng đắn rồi đấy. Cảm ơn thật nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cải thiện bản thân mình Chúng tôi sẽ trở thành những người chủ nhà tuyệt vời nhất, trở thành hình ảnh tuyệt vời và xứng đáng với sự ủng hộ của các bạn. Chúng tôi sẽ xây dựng đội ngũ của mình, xây dựng một ngôi nhà chung và tình yêu của các bạn sẽ trang hoàng ngôi nhà đó. Làm nó trở nên to lớn hơn giống như Spice bằng tất cả niềm tự hào vậy. Điều quan trọng nhất là nghệ thuật trong sự thay đổi. Khi Bimil bắt đầu chạy, mọi thứ xung quanh Phi sẽ thay đổi. Sẽ xuất hiện rất nhiều người, cả tốt và xấu nữa. Vài người trong cuộc sống của Phi sẽ chạy cùng với Phi hoặc chạy xa Phi một chút. Một vài người không thể đuổi kịp hoặc lựa chọn dừng lại. Tất cả những điều đó đều tạo nên nghệ thuật trong sự thay đổi xảy đến trong cuộc sống của Phi theo một chiều hướng, làm Phi tốt đẹp hơn hoặc làm Phi trở nên lệch lạc. Mọi thứ đều tạo nên hiệu ứng cả. Mặc dù Phi biết rằng Phi có thể ở trong vùng an toàn, không lựa chọn bất kỳ sự mạo hiểm nào và phá vỡ một quy tắc nào hết, Tất cả những bước đi hay di chuyển của Phi đều sẽ bị chỉ trích và phán xét. Nhưng Phi chấp nhận đón lấy thử thách đó và chiến đấu với nó. Cảm ơn vì đã hy sinh để làm việc và sẵn lòng để thử tất cả. Bimiu đã làm việc rất chăm chỉ từ tháng 6 mà không có một ngày nghỉ ngơi nào hết ấy. Thậm chí ngày hôm nay có rất nhiều người đang có những kỳ nghỉ, Phi vẫn đi làm. Bimiu luôn nói rằng chỉ cần vài ngày được ngủ dậy muộn thôi, đối với tôi đó là những ngày nghỉ ngơi rồi đấy. Cảm ơn vì niềm đam mê mãnh liệt cho mọi công việc mà Phi đã làm và luôn truyền mọi năng lượng tích cực cho các nhóm và fan. Cảm ơn vì đã ứng xử tốt với tất cả các tiền bối trong giới giải trí khiến họ trở nên quý mến Phi hơn. Cảm ơn vì Bí Miu không đặt cái tôi của mình lên trước và cảm ơn vì đã tiếp nhận tất cả lời khuyên từ tất cả mọi người. Cảm ơn vì sự chân thành với tất cả những người ở xung quanh bạn khiến Start và những người bạn của Phi yêu bạn vì chính con người của Phi nữa. Các nhân viên và những người bạn của Phi của Bimil yêu Phi chính là nhờ vào con người của Phi đấy. Tất cả đều đều giúp chúng ta nhận ra làm việc cùng nhau dễ dàng hơn rất nhiều. Cảm ơn sự sẵn sàng kiên định cho mọi sự thích nghi của Phi. Cảm ơn Bimil đã luôn hoàn thiện phát triển bản thân mình. Cảm ơn Bimil đã không ngừng phấn đấu, chiến đấu mà vươn lên. Cảm ơn Bimiu đã tiếp tục cố gắng mà không có dọ, không có giới hạn hoặc bất kỳ lời phàn nàn nào cả. Cảm ơn vì Bimiu đã yêu bản thân, Phi đủ để vượt qua mọi trở ngại và tất cả những trải nghiệm mà Phi đã phải đối mặt cho đến khi trở thành được như ngày hôm nay đây. Cảm ơn tình yêu và nỗ lực của Bimiu trong mọi việc mà Phi đã làm. Cảm ơn tình yêu chân thành của Phi dành cho tất cả những người hâm mộ. Kể từ lúc này, tất cả chúng ta đều có một chặng đường dài để vươn lên chúng ta phải cùng nhau trưởng thành nhé đi về phía trước sẽ còn có những điều khác để thử thách nữa sẽ còn có một thế giới khác để chúng ta khám phá sẽ còn có rất nhiều người mà chúng ta sẽ được gặp sẽ còn có một vài rắc rối lớn mà chúng ta cần phải chiến đấu cảm ơn tất cả các bạn những người đã đồng hành cùng chúng tôi chào mừng các bạn đến với chiếc thuyền này và chúng ta sẽ cùng nhau đi đến các đích đến mới khác nhé music basis studio